bờ vai ai mang vác tấm hàng mồ hôi tuôn rơi những tháng năm hao gầy tình yêu thương con cha đánh là combo mẹ